Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ à, cùng các bạn đi tìm hiểu một cái khá là hay trong Windows đó là Bash Script thì à, hôm nay mình sẽ ứng dụng Bash Script để xử lý một cái uh, việc ừ, đó là xóa file rác uh, bình thường các bạn hay xóa file rác ừ, ở trên sạch của pin hoặc là trong cái file tạng à, ví dụ như trong cái thư mục là tem này thì ở đây là chứa những cái cái cái file lưu tạm của Windows trong khi các bạn mở ứng dụng là các mình đang chiếm khoảng 1,74 GB à, đến 1,82 GB này đấy, trong khi đấy ổ C của mình thì còn rất là ít trong là 7,81 GB mà thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải uh, clear nó đi để clear nó chúng ta có thể hoàn toàn có thể vào cái như chúng ta vừa làm là vào tem đây chúng ta có thể Ctrl A chúng ta uh, delete nó đi Ờ, tuy nhiên ấy, thì cái này nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề là à, chúng ta lại phải vào đây làm rất nhiều thao tác là phải vào đây này phải chọn tất cả các cái ờ, thư mục rồi file này xong bấm xóa đúng không bấm xóa này nếu mà cái file nào không có quyền thì nó lại hỏi lại các bạn là uh, bạn có thực sự là muốn xóa hay không uh, có muốn skip những cái file mà không xóa được hay không đúng không các bạn đã từng xóa các, các bạn sẽ biết điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ uh, tự động hóa cái việc này bằng một uh, cái uh, uh, ờ, ờ, bash script uh, trong Windows thì uh, như cụ thể như thế nào mình sẽ làm luôn bây giờ các bạn sẽ mở phần mở là notepad lên uh, notepad uh, bản chất của cái file bash script là một cái file thực thi thôi chúng ta viết các dòng lệnh và khi click uh, lưu tại thành file .bat thì khi mà chúng ta click vào thì nó sẽ uh, thực thi cái dòng lệnh ở trong cái file này ừ, chúng ta sẽ ừ, đầu tiên echo Đấy, câu lệnh đầu tiên trong cái file bát cũng là echo off là để ẩn những cái, ờ, cái dòng lệnh ra đi thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đến cái thư mục tem <clears throat> chúng ta sẽ cần phải đến cái thư mục tem như chúng ta vừa làm đúng không chúng ta sẽ cần phải cd tới cái thư mục đấy ờ, cd sượt d ờ, thư mục tem thì cái dòng sượt d có nghĩa là gì tức là nó sẽ um, di chuyển các bạn đến cái thư mục tem này dù các bạn đang ở bất kỳ ổ đĩa nào nghĩa là ví dụ cái thùng tem là ở ổ C này, nhưng mình đang nhưng mình đang thao tác ở ổ D cơ thì nó khi mình sử dụng cái tem này ở ổ D nó sẽ không ăn mình sẽ phải thêm cái sườn D như này là sẽ uh, chuyển di chuyển các bạn tới thư mục này được Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ khi đến thư mục này rồi chúng ta sẽ làm gì nhỉ chúng ta sẽ chọn tất cả file và các, các tất cả các cái folder trong đấy không thì uh, chúng ta không phải làm gộp hai đấy mình sẽ tách ra hai việc đó là xóa tất cả các folder và các cái, cái uh, nội dung bên trong đấy và bước hai là xóa tất cả các file thì đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái vòng for để để in. đây chúng ta sử dụng cái vòng for này đây thì câu lệnh này có nghĩa là gì câu lệnh này có nghĩa là chúng ta duyệt cái vòng for này một cái biến này trong sao tức là trong cái tất cả cái trong tất cả cái cái folder tem này trong tất cả folder tem này và chúng ta sẽ thực hiện là do ấy chúng ta thực hiện đó là remove directory và chữ s tức là thêm cả những cái sub directory của nó ở đây tức là chúng ta sẽ xóa các cái uh, xóa chính folder này và xóa cả những cái nội dung bên trong cái folder này nữa bao gồm cả sub directory tức là những thư mục con ấy. Uh, ở đây tức là gì uh, uh, slash q đây để chúng ta uh, bỏ qua những cái lời cảnh báo như là bạn không được xóa hay là chúng ta sơ kết những cái không xóa được bạn có muốn thực sự xóa không xóa không thì chọn giết lại xóa những cái thư mục đấy tiếp theo sau khi xóa xong folder chúng ta sẽ xóa những cái file lẻ bên ngoài đúng không đây ví dụ như chúng ta đang ở đây đây sau khi xóa hết những cái folder này chúng ta sẽ thực hiện xóa những cái file này đấy, câu lệnh này câu lệnh đầu tiên này chúng ta chúng ta chỉ xóa folder và các cái uh, nội dung bên trong folder đấy thôi còn tiếp theo một xóa file chúng ta sẽ thực hiện là lệnh delete đây thì cũng quy cũng tương tự là nó sẽ không hỏi bạn thôi và search tức là nó sẽ uh, xóa những cái file uh, chỉ đọc vậy là xong đấy chúng ta sẽ chỉ cần như này thôi chúng ta sẽ lưu lại file save yeah. Ờ, chúng ta lưu là uh, clear BAT các bạn nhớ chọn ôn file đấy nhé thì nó sẽ lưu thành một dạng file BAT rồi bạn ok đây thì chúng ta sẽ chúng ta thử xem nhé. đây là cái nội dung bên trong của nó trước khi mình xóa tổng của nó đang là 1,81 g rồi bây giờ khi chúng ta bấm lệnh xóa nhé cái xóa nó sẽ thiện xóa nó tắt đi này chúng ta quay lại không, còn ở đấy chúng ta xem nhé đây chúng ta chỉ còn 241 mê mà thôi chứng tỏ nó đã, đã xóa được rồi và ở đây còn lại ở đây là những file nó không xóa được hoặc là những cái file đã bỏ qua muốn à, biết tại sao nó không xóa được ấy, các bạn có thể bổ sung cho nó một cái lệnh là pause vào đây để các bạn có thể nhìn có thể nhìn thấy nó chạy những cái gì Đấy. mình sẽ bổ sung thêm một chút nữa là đổi màu đi đổi màu ờ, thành màu thì màu này đi để cho nó các bạn có thể nhìn thấy nó đang nó đang thực hiện cái gì đây này khi chúng khi chúng ta dùng lệnh pause ấy, thì nó sẽ dừng lại đến khi các bạn bấm phím bất kỳ thì nó sẽ thoát khỏi màn hình này và đây thì chúng ta được nhìn thấy là một số file là bạn không thể có uh, bạn không có quyền này hoặc là một số những cái có set không thể delete bởi vì nó đang được sử dụng này những file không có quyền là, là access deny này Đấy. vậy là xong đúng không từ bây giờ thì các bạn có thể xóa cái thư mục đấy chỉ với một thao tác duy nhất nó là click chuột cái file click tem ba này ok cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo